có thể ờ, nói liên tục không ngừng nghỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ biết đấy có phải điểm mạnh không hay là điểm yếu <laughs> em đã từng bị ờ, từng bị chia tay vì nói nhiều quá đau hết cả đầu ấy ạ có bạn trai á là em sẽ um, bị cuốn vào tình yêu hơn hơn là công việc nên là kiểu những cái lúc mà đang không có người yêu như thế này thì em sẽ tập trung vào công việc uh, tranh thủ nói chung là ham công tiếc việc nhưng mà vẫn ham trai hơn nhé giống tôi sở thích của mình là chơi bóng đá bóng truyền, bóng bàn các loại bóng các loại bóng các loại bóng mối tình thứ hai mối tình thứ ba thì là quen các bạn trung quốc quen oh. người trung quốc rồi à, bạn gái Trung Quốc ừ, của em thì điểm chung giữa hai cô là kiểu rất là năng động vui vẻ nhí nhảnh dễ thương đáng yêu kể hoài không hết luôn không một tin nào thực sự ạ mà em có rất nhiều mối quan hệ mờ mờ nó chưa đến được yêu nhau ạ thì chỉ vui khi tình nó răng dở hay sao ấy ạ anh này là người chạy 10 km trong vòng 3 giây chị có hiểu không 10 km trong vòng 3 giây đã hiểu không mặt mặt đạt cũng hình vậy chạy 10 km trong vòng 3 giây ừ vận động viên thể thao em hiểu không quý vị khán giả hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viper để tham gia hai mini game dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 triệu đồng mỗi tuần vào mỗi 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần. Cổng bình chọn cho hai mini game sẽ chính thức được mở trên community ghép đôi thần tốc trên Viper. Quý vị khán giả hãy nhanh chóng đăng ký và tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viper để bắt đầu bình chọn nhé. Mini game thứ nhất Hãy dự đoán xem nhân vật chính của tuần này sẽ lựa chọn ứng cử viên nào để tiếp tục bước vào vòng gặp mặt. Năm khán giả may mắn có đáp án chính xác nhất và sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng tiền mặt sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức và 4 giải khuyến khích mỗi giải là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Mini game 2 hãy dự đoán cặp đôi vào vòng gặp mặt có đồng ý hẹn hò với nhau hay không Có bao nhiêu người có đáp án bình chọn giống như bạn Và năm khán giả có lựa chọn chính xác và dự đoán số người trùng với đáp án của mình Gần đúng nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 2 triệu đồng sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức 4 giải khuyến khích, mỗi giải cũng trị giá là một thẻ cào điện thoại 500 ngàn quý vị nha Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên YouTube MCV Media